chứ nữa trong sạch đừng có lâm nhơ sa thu sa thu lành thay và dạ, thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính trên để đức minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hoàng phật tử chúng con và với lòng thành kính làm lễ tán dứt tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin nội hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sẵn Khaya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới. Dạ con xin được thay mặt đại chúng trong rung à, kính cung thiền đại đức tuệ nhẫn. <clears throat> à, kể lại bài kinh pháp cú số 167 mà đạo tràng học ngày hôm qua. Dạ kính cung thiền đại đức tuệ nhẫn. Đó tiếng đại đức có chiếc máy alo à, biết đạt chính đăng thì đại đức Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô sang kha Sankhaya. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. <clears throat> Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh cùng Đại Đức. À, đại Đức <clears throat> Con xin được phép ngâm câu kệ số 167. Hi năng thâm măng hi năng thâm măng na se ma de na na sang wa sangwase cha di thinh na ve se vaya Nis nasiyano kawatno hi năng thâm mang sevaya panadena nasangwasi michadithin mitadithin na na sevayan nasiyano kavatthano hinang thammang na sevaya pamadena nasangwasi michadithin na sevayan Nasiyano Kawathano Chớ theo pháp hạ liệt Chớ sống mặt buông lung Chớ tin theo tà kiến Chớ tâm tục trầm Bản phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ à. Một lần nữa con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 na se quay giá ba ma đề na na sang quá se mít cha đi tình na se quay giá na si già lồ ca quát tha nồ chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần là bản dịch của ngài hòa thượng thích minh châu chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần là phổ thơ của ngài hòa thượng giới đức dạ con xin kệ ạ na tham Ý năng tham măng na se quay giá đê na na sang va se Nichariting na se quay giá ta kawatano Hi năng tham măng na se quay giá đê na na sang va se Nichariting na se quay giá Nasiyalo Kawatano Hi năng thăm măng na se quay giá Ba ma đề na na sang quá se Mít cha đi tinh na se quay giá Nasiyalo Kawatano Dạ con xin hết Kính mời cô tuệ duyên tiếp theo ạ Dạ, sa thú, sa thú lần thay, kính nhà trang đại đức. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh, đại đức tuệ nhẫn, đại đức tuệ đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ thầy Duyên xin kệ kinh Pháp Cú số 167. Dạ, cảm ơn Huynh. hi năng tham năng na se quay ya ba ma de na na sang quá se địch cha địch thinh na se quay ya na hi si na si ya lô ca hoạt tha nông hi năng tham măng na se quay ya ba ma de na na sang quá se mình cha địch thinh na se quay ya na si ya lu ca hoạt tha nô hi năng thăng nát se quay giá ba ma đền sang quát se mê cha đích thình nát se quay giá nát si gia lô các quát thát nô chớ theo pháp hà liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần phổ thơ hòa thượng thích minh châu chạy theo phóng vật chế nên đua đòi tham vọng thấp hèn hai chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần phổ thơ hòa thượng dưới đức dạ à, thị duyên đã kể xong bây giờ đã thấy tín hiệu của à, chị lạc lê dạ kính mời chị ạ dạ con cảm ơn à, cô Tiểu Duyên dạ nam mô Bích Tha dạ nam mô Tha dạ nam mô Sang Kha dạ dạ con kính định lễ thượng tọa Minh Hạnh con kính định lễ sư à, tuệ đức và dạ, con à, kính định lễ đại đức tự nhẫn Dạ à, con xin đọc và kệ có phúc cứu số 167 khi năng thầm mằng na se quay na na quá xề mít chà đít thình na xề quay giá na xí già lồ cá quát tha nồ dạ um, chớ theo pháp vàng à, hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng trục trần dạ đó là bản dịch của hòa thượng thích minh châu chạy theo phóng dật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hàng hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần và dạ, đó là khổ thơ của ngài dưới đất và con xin kệ hỷ măng thăm măng na se quay giang bà ma đê na na sâm qua se mi cha di thân na se quay vaya na si ya lo ca quan tha no hi đăng tham măng na se quay vaya ba náo đề nàng na sam qua se mi cha di thân na se quay vaya na si ya lo ca qua tha nô chế theo pháp hạ liệt chế sống mặt buông lung chế tin theo tà kiến chế tăng trưởng trục trần và bản dịch hòa thượng thích minh châu chạy theo phóng chớ nên đua đòi thâm vọng thấp hằng hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nưu lớn hữu dục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 tu nữ tuệ duyên con kính chào đạo tràng sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 167 dạ kính cảm ơn chị hi năng thầm măng đá xê quay giá ba mà đề ná ná sằng quá xê mít cha đức thình ná xê quay giá ná xí gia lù cá quá thá nồ Hi năng thăm măng ná xê quay giá Bá ma đề ná ná sằng quá xê Mít cha đức thình ná xê quay giá Ná xí già lồ cá quá thá nồ Hi năng thăm măng ná xê quay giá Bá ma đề ná ná sằng xê Mít cha đức thình ná xê quay giá lá si già nồ cả quát thá nồ chớ theo pháp hạ liệt chớ sống mặt buông lung chớ tin theo tà kiến chớ tăng trưởng tục trần bản dịch của hòa thượng thích minh châu hi năng thầm măng đá xê quay giá phá ma đề ná ná sằng quá xê bích cha đích thình ná xê quay giá ná xí già lồ cá đá cá thá Kawatthano chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu di dục trần bản dịch của hòa thượng giới đức kính mời sister Tina Nam mô Bụt Thầy Nam mô Tham Maya Nam mô Khai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 chớ sóng mặt buông lung, chớ tin theo tà kiển, chớ tăng trưởng tục trần của Hạ Thượng Thích Minh Châu. Hi năng thăm mắng na se quay ya pa ma de na na sang qua se min cha din thính na se quay ya na si ya lo ka wan thano chạy theo phỏng dật trở nên đua đòi tham vọng thấp hèn, thấp hèn hay chi tin đâu tà kiểm ngu si quý gì nuôi lưỡng hữu vi dục trần của hòa thượng giới đức dạ con đã đọc xong con kính tri ân quý sư quý bà quý cô thư nữ và đạo tràng con kính mời vị kế tiếp Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sít Đi Na.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 Pá na đề ná Ná sầm quá xê Nít cha đít thuyền ná xê Quê giá Ná xí gia Lô cá quá Quá thá nô Khi năng thăm măng ná xê Quê ma đề ná Ná sầm quá xê Nít cha đít thuyền ná Ná xí già lô cá quát phá nô Hí năng thăm măng ná xê xê quay giá Phá ma đề ná ná xăm quá xê Mít cha đít thiên ná xê quay giá Ná xí già lô cá quát phá nô Chớ theo pháp hạ liệt Chớ sống mặt uông lung Chớ tin theo tà kiến chớ tâm trưởng tục trần bản dịch của hòa thượng minh châu chạy theo phóng vật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn quy dục trần bài thơ của hòa thượng giới đức và cộng dân đã ôn bài xong mến mời bàn tay của sĩ trần đạo và dạ, nam mô bích thai giá nam mô tham mai giá nam mô sanh khai giá con kính đảnh lễ thượng tổ minh hạnh đại đức đại nhẫn đại đức đại đức cùng sư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ tự duyên nhà dạ, cô tu nữ như pháp kính chào với anh chị trong đạo tràng và dạ, cảm ơn chị anh long cho biết tín hiệu nghe rõ con xin kệ con kinh pháp cú số một trăm sáu mươi thì năng tâm măng là xê quay giá ba ma đê na mà sấm hoa xê nhị cha đi tin là xê quay giá na si gia lô cà quạt tha nô thì năng tâm măng là xê quay giá ba ma đê na là sấm hoa xê Nijadikin na sewaya Nasiyalo cà quạt thano Chớ theo pháp hạ liệt Chớ sống mặt buông lông Chớ tin theo tà kiến Chớ tăng trưởng tục trần Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Chạy theo phóng vật chớ nên Đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi Tin đâu tà kiến ngu si quý vị nuôi lớn khổ vi dục trần đó là khổ thơ của hòa thượng thế đức dạ con đã kể xong ạ à. dạ con xin cảm ơn huynh Watsona đã bớt bài ạ à. dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ à. Sa thú sa thú lăng thầy, Sita chân đạo. Dạ, không biết uh, Pháp Nguồn Lào Cai có Pháp Nguồn Lào Cai có kể không? Alo. Pháp Nguồn Lào Cai có kể không thì giơ tay. Dạ, giơ tay nhá. Ok. Mời Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ. Nam mô Bụt Tha dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sangha dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tôn nữ con đạo tràng con xin được à, kệ bài một thì nắng thăm lăng nà xê xây ya ba ma đê na nà sang qua xê meccha dithim na se vaya nasiya ko la wan thano hi nang tham mang na se saya ba ma de na na sam wa se meccha dithim na se vaya Nasiya loka no, Chớ theo pháp hạ liệt Chớ sống mặc buông lông Chớ tin theo tà kiến Chớ tăng trưởng dục trần Chớ tăng trưởng tục trần Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Chạy theo phóng dật chớ nên Đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi Tin đâu tà kiến ngu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần bản dịch của hòa thượng giới đức dạ con đã kệ và đọc xong ạ con xin được xuống mic mời một vị khác ạ dạ. thu xa tu lành thầy A Nam Mô Phật Tha, A Nam Mô Tham Ma, A Nam Mô Sẵn Kha, A Kính Đại Lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính Đại Lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đà Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong Rung Con được sự kể kinh Pháp Cú số 167. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Hì năng tham mang na se vaya, ba ma de na na sang wa se, cha Micha Ditting Na vay ya Na si ya Siya Loka Watthano Hinang Thamang Na vay ya ma Pamadena Na na sang wa se cha Micha Ditting Na vay ya Na si ya Siya Loka Watthano chữ theo Pháp Hà Liệt chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bản dịch Ngài Ninh Châu chạy theo phóng dật chớ nên đua đòi tham vọng thấp hèn hay chi tin đâu tà tu si quý gì nuôi lớn hữu vi dục trần bản phổ thơ của ngài dây đức và dạ nam mô phật tha dạ nam mô tham ma dạ nam mô sẵn kha dạ dạ thay mặt đại chúng trong rùm con xin được cung thiền pháp sư trước khi à, chúng ta học bài mới bài mới ngày hôm nay 167 do đại đức tuệ nhấn thuyết giảng từ vựng ý kiến và nhân sự nam mô phật thà dạ con xin được thiền pháp sư Pamacalokatipati <coughs> sahampati Katanyari <coughs> Antivarang tha tha ta tu tham mang mang anu pi pa chang phạm <coughs> thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản vật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm mượn lộc giả ngài rời chân sang thuyết pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dư pháp từ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vì hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ ra vẹn tổ một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành dưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi chúng con ngồi khắp chốn ni tối mê cầu đẳng chí chi vẹn toàn Dạ Nam Mô Phút Thaya thay mặt đại chúng trong room con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhấn à, thuyết giảng bài kinh pháp cú số 168 từ vựng ý nghĩa và duyên sự diễn và Phật tử chúng con Nam Mô Phút Thaya. Dạ con xin được cung thỉnh đại đức tuệ nhấn ạ. À. Tham ngày nào à, cũng trôi đi và không có gì quay trở lại được nữa cả và ngày này qua ngày khác những cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm các pháp đang hiện thực ở đây nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về những cái thực này và chúng ta chạy theo những câu chuyện và chúng ta bỏ quên sự thật của cuộc sống sự thật thì à, các pháp rất ngắn ngủi các pháp chỉ một khoảnh khắc của cái thấy thấy đối tượng thị giác đã diệt đi rồi đó là bản chất của sự vô thường không có một ai trong bất cứ một cái thấy nào cả và cái thấy cũng không có một ai tạo ra chúng chúng chỉ tương hợp khi mà đối tượng thị giác in dấu vào và rồi chúng diệt đi đối tượng thị giác thì luôn luôn mới đối tượng thị giác của ngày hôm qua không phải đối tượng thị giác của ngày hôm nay và đối tượng thị giác của ngày hôm nay cũng không phải là đối tượng thị giác của ngày mai cái nghe của ngày qua cũng không phải là nghe của ngày hôm nay cái nghe ngày hôm nay cũng không phải là cái nghe của ngày mai âm thanh của ngày hôm nay cũng đã trôi đi âm thanh của ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn diệt đi và âm thanh của ngày mai chúng sanh khởi tùy thuộc vào duyên ngày mai có người nghe được có người không nghe. tất cả các pháp sanh khởi đều tùy thuộc vào các duyên riêng của chúng và rồi diệt đi hoàn và cuộc sống thật là ngắn ngủi chỉ là cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm rồi suy nghĩ không có ai trong cảm thọ không có ai trong suy nghĩ suy nghĩ chỉ là suy nghĩ không có ai trong tưởng không có ai trong hành không có ai trong thức ngày nào thì các pháp cũng đang hiện khởi nó đã có sẵn ở đó rồi nhưng không có sự hiểu biết về chúng ừ và rồi ờ, cứ thế trôi đi ờ, đã rất là vô lượng kiếp rồi may mắn thay đức thế tôn đã ra đời và ngài đã nói cho chúng ta biết cái con đường để thoát khỏi cái sanh tử luân hồi này mà chúng ta đã mê đắm vô lượng kiếp và chìm đắm trong ảo ảnh của những cái sắc màu và tưởng lầm những cái sắc màu là đàn ông đàn bà là tôi là của tôi là từ ngã của tôi nhưng tất cả những gì chúng ta thấy được cái đó đều là vô chi vô giác của tứ đại này hay tứ đại khác cái gì chúng ta nghe được cũng chỉ là cái sắc pháp vô chi theo một duyên riêng khác của tứ đại này của tứ đại khác tất cả những cái gì ngửi nếm cũng chỉ là những cái tứ đại của những cái tứ đại này hay tứ đại khác và chúng cũng đều vô chi vô giác chúng không phải là ai cả và chúng chính là pháp trong đời sống hàng ngày luôn luôn hiện khởi nhưng mà ừ, chúng ta quên về chúng tứ thánh đế có ở trong kinh điển kinh điển là những lời dạy mà chúng ta xuyên qua đó phải hướng chánh hướng pháp về trong đời sống hàng ngày của chúng ta cả một ngày dài và vô lượng những cái cứng mềm nó chạm vào thân của chúng ta nhưng mà chúng ta hoàn toàn không có để ý về chúng là thực sự chúng chỉ là cái cứng cái mềm rồi vô lượng hết âm thanh này đến cái âm thanh khác tinh dấu vào tai và chúng chúng ta luôn luôn quên về đây chỉ là những âm thanh rất đơn điệu không phải là một cái gì đó nó chỉ là một pháp ừ, hữu vi do duyên sanh khởi và rồi hoại diệt và hàng ngày cứ thế cứ thế giàu chúng ta có học kinh nhưng rồi chúng ta cứ chìm hết kiếp này đến kiếp sau và cứ nghĩ về tôi sẽ tạo cái này tôi tạo cái kia trong kiếp sau tôi sẽ thực hành tôi sẽ thực hành thiền tôi sẽ cố làm cái điều này cố làm cái điều kia tất cả những cái đó đều mang bản chất của tà kiến cái thực sự đang xuất hiện nói cho chúng ta biết là cái cần phải hiểu biết chứ không phải bạn làm một cái gì đó bởi vì các pháp khi đã sanh khởi thì chúng đã hội tụ các duyên của chúng ở đó rồi và hiểu biết hay không hiểu biết thì chúng cũng diệt đi à. vậy thì chỉ cần một khoảnh khắc chúng ta hiểu đúng về pháp thôi thì còn hơn vô lượng vô lượng những cái điều mà chúng ta làm những cái phước lành mà chúng ta chấp thủ chúng cho đời sau và không hiểu được chúng chỉ là các pháp là vô thường chúng ta có tạo ra bao nhiêu thiện pháp nữa thì các pháp cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng chỉ để ngửi để thấy để nếm để nghe để xúc chạm và tất cả những cái gì chúng ta mê đắm trên cuộc đời này chỉ là đất nước lửa gió màu mùi vị cứng mềm nóng lạnh và bất tịnh của những cái thân người trôi dạt do vô minh và tham ái chấp thủ và những cái thân xác đó chúng hoàn toàn là vô chi vô giác cả một đời chúng không biết gì cả và chúng được nhồi nhét bởi những xác chết bởi những tử thi ngổn ngang giữa cuộc đời này mà thôi hãy thắp lên ngọn đuốc tuệ để nhìn rõ thấy bản chất của các pháp mà đức phật dạy ngay trong đời sống này Không có ai cả, chỉ có các yếu tố, các tính chất của danh và của sắc, chỉ có cái kinh nghiệm và cái được kinh nghiệm. Cái được kinh nghiệm là vô chi vô giác và cái kinh nghiệm chúng mà thôi. Và cái được kinh nghiệm thì mỗi cái sự kinh nghiệm đều khác nhau. Như vậy, không có một ai, một con người nào cả, mà chỉ có các pháp đang vận hành theo các duyên riêng của chúng do vậy cái bài pháp ngày hôm nay chúng cần phải hiểu à. giờ đây chúng con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức tam bảo và chúng ta hãy luôn luôn nhớ cái gì đã qua rồi không thể quay lại được nữa nỗi buồn cũng đã qua đã bao nhiêu nỗi buồn cũng đã qua rồi đã bao nhiêu niềm vui cũng đã qua rồi tất cả chỉ để lãng quên tất cả chỉ để bỏ đi ừ. chỉ có cái xác la hiện tại khi mà chúng ta hiểu được chúng thì đó mới là cái mục đích tối thượng mặc dầu cuộc sống chỉ là những thấy nghe ngửi nếm đụng nhưng mà không dễ gì có được trí tuệ để hiểu chúng như chúng đang là. Do vậy, người con của Đức Phật chớ có đi xa những cái đầy. Nếu các bạn đi xa những cái này là các bạn đi lọt vào tà đạo, lọt vào tưởng và lọt vào tà kiến. nếu như chúng ta hiểu được chúng thì chúng ta sẽ thấy được rằng không còn gì để mà bám chấp vì không có gì để chấp thủ được chúng cả chúng rất vô thường Arahang Samma Sambuddho Vichana Arahang Samma Sambuddho Ano Sudo Nam Mô Bút Tha Giác Nam Mô Tham Ma Giác Nam Mô Sang Kha Giác Chúng con xin niêm tình thân khẩu ý cung kính đành lễ tán dương Đức Phật Bảo Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não Ngài là Thầy cả chư thiên và nhân loại Chúng con xin nghiêm tình thân khẩu ý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 chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống này và chấm dứt sanh tử luân hồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 168 bài Kinh Pháp Cú về Phẩm Thế gian. Tôi xin đọc một lần là Út Tiếp Thê Napa Macheya Thammang Sucha Ritang Chare Thammacha Sukhang Seti Asminoke Paramhicca nên tự mình sắp tấn không thể buông lung nên thực hành pháp một cách tốt đẹp người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và sau như vậy thì cái người thực hành pháp là thực hành như thế nào và chỗ này thực hành pháp chúng ta phải hiểu thực hành như thế nào à. về trước tiên muốn thực được hành thực hành pháp thì chúng ta phải biết là cái pháp học tức là chúng ta phải lắng nghe cái diệu pháp cho nó nhuần nhuyễn suy tư cho nó nhuần nhuyễn và thấu hiểu được cái pháp học ở đây không phải là chúng ta học cả một cái tam tạng kinh điển mà chúng ta phải học cái pháp nó xuất hiện trong đời sống hàng ngày đời sống hàng ngày cái gì là pháp Vì pháp là gì? Pháp phải là cái gì là thực. Như vậy cái gì là thực trong đời sống hàng ngày? Cái thấy đang là thực. Cái nghe đang là thực cái ngửi đang là thực cái nếm đang là thực cái xúc chạm đang là thực đối tượng thị giác đang là thực âm thanh màu mùi vị đang là thực xúc đang là thực tưởng đang là thực cảm thọ đang là thực thì đây chính là cái học hỏi đúng và thực hành như thế nào thực hành ở đây không phải là chúng ta ngồi ở một nơi chốn nào đó rồi tâm tư của chúng ta cố tình làm một cái điều gì đó thực hành ở đây tức là tùy thuận những cái pháp này sanh lên và chúng ta phát triển cái sự lắng nghe hiểu biết chánh niệm về chúng từng chút từng chút một để thấy rõ được bản chất của các pháp này do riêng sanh là vô thường, khổ và vô ngã. Còn cái pháp thành là cái gì? Không là cái gì cả, pháp thành chỉ là cái trí tuệ nó lớn mạnh và nó xuyên thấu vào cái bản chất để thấy ra cái một trong tam tướng là vô thường của cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Nếu cái thấy không vô thường thì không thể có suy nghĩ được. và cái suy nghĩ không vô thường thì không thể cái thấy không vô thường thì cũng không thể có cái nghe được như vậy khi nào có cái nghe thì sẽ có cái thấy vậy thì cái thấy với cái nghe nó không thể sanh cùng một khoảnh khắc được do vậy chúng ta cần về tỉnh giác để thấy rằng khi có cái nghe thì chỉ có một thế giới của cái nghe ở đó và không có một ai, không có thế giới của thấy, của ngửi đếm hay của suy nghĩ ở đó được. Như vậy thì đời sống này rất là ngắn ngủi. Chúng chỉ hiện khởi một khoảnh khắc và rồi biến mất hoàn toàn, không bao giờ sanh khởi trong vòng sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì cái mà chúng ta đã tham chấp bám víu do vô minh, cho tà kiến, đã bám chấp vào những cái đã vô thường. Và cho đó là đàn ông, đàn bà là thường còn. Đó là một loại tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy tà kiến và vô minh dục lậu hữu lậu vô minh lậu nó không có ở xa chúng ta và nó ở ngay sau cái thấy nghe ngửi nếm đủ xúc chạm trong đời sống hàng ngày và nếu như chúng ta không hiểu được vô minh sau những cái thứ này thì làm sao mà có minh sanh khởi được như vậy thì chúng ta thấy được vô minh nó bao phủ cả cái thế giới này cái sức mạnh của chúng thật là kinh khủng không dễ gì mà chúng ta có thể xuyên thủng được bản chất của nó vậy vậy thì chúng ta làm thế nào để thoát trừ vô minh không có con đường nào khác chính là chúng ta nghe nhiều pháp và phát triển hiểu biết khi về những thực tại này trong đời sống hàng ngày mà thôi chúng ta có làm bất cứ cái gì đi chăng nữa thì chỉ làm dày thêm vô minh và tà kiến mà chúng ta chỉ lắng nghe nhẹ nhàng và chúng ta thư giãn và chánh niệm một cách thoải mái khi các pháp sanh khởi được chút nào thì hay chút đó đó là cái sự duy nhất một con đường và đến một ngày nào đó thì sự tích lũy đã đủ đầy theo cái con đường chánh đạo này thì chính là cái pháp này nó dẫn ra khỏi sanh tử luân hồi chứ không thể ai có một cái gì đó một cái phương pháp nào đó để có thể mà thực hành để giác ngộ ngay trong kiếp sống này hay là để cho kiếp sống khác điều đó là không thể xảy ra vì các pháp không theo quyết định của bất cứ một ai cả như vậy các pháp trí tuệ nó sanh khởi do duyên cái thấy cũng sanh khởi do duyên cái nghe cũng sanh khởi do duyên cái ngửi cũng sanh khởi do duyên cảm thọ cũng sanh khởi do duyên như vậy thì chúng ta phải nắm vững được cái duyên để mà chúng ta tích lũy cái con đường bát chánh này để ra khỏi sanh tử luân hồi như vậy thì chúng ta tại sao chúng ta ngồi bao nhiêu năm trời chúng ta ngồi thiền mà chúng ta lại không hiểu pháp là gì do pháp học của chúng ta không đủ vững mạnh niềm tin về khoảnh khắc này do đó mà trí tuệ và chánh niệm không có sanh khởi và chúng ta cũng vẫn cứ làm theo vẫn cứ ngồi và vẫn cứ thực hành theo một pháp môn một phương pháp nào đó nhưng mà tại thì luôn luôn đến và đi sinh và diệt vậy thì chúng ta đã bỏ mất chúng và chúng ta đã hướng tâm của mình vào một cái khái niệm mơ hồ và đã không thực thấy thực biết những cái pháp nó đang hiện hữu trong đời sống hàng ngày sự thật thì ở rất gần chúng ta nhưng mà chúng ta không đủ trí tuệ để tiệm cận vào chúng nên là đã có các ngài đầy đủ trí tuệ lên các ngài chỉ cần nghe một câu là đã chứng được đạo lộ rồi như vậy thì chúng ta biết là hôm nay mà chúng ta không hiểu về những cái thực tại từng chút một ngay bây giờ thì làm gì kiếp sau mà chúng ta có thể hiểu được chúng không thể ngôn từ thì không giải quyết được phiền não và vô minh nhưng mà khi trí tuệ hiểu được thực tại thì giới sẽ được tăng thưởng định sẽ được tăng thưởng và tuệ sẽ được tăng thưởng và cái đó thì không bao giờ mất đi trong vòng sanh tử luân hồi cả vì sao vậy vì chúng đã được tích lũy trong thực pháp là nếu mà không có sự tích lũy thì Bồ Tát không thể chứng giác ngộ được do đó mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý bởi vì ý niệm về ngã luôn luôn chúng có mặt ở mọi lúc mọi nơi nếu như mà chúng ta không phát triển về cái con đường thực tại này thì chúng ta sẽ không thể nào hủy diệt được ý niệm về ngã mà ý niệm về ngã là thứ độc dược nhất mà cái con đường đầu tiên tránh chi kiến cần phải phá hủy chúng à, thì mới đạt được cái sự giác ngộ niết bàn như vậy trong cái câu này là lên tự mình sách tấn không thể buông lung nên thực hành pháp một cách tốt đẹp thực hành pháp một cách tốt đẹp ở đây đấy là gì là phát triển được chánh niệm hiểu biết về các cái thực tại sức đổi mà là bình thường như cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày thôi ừ. có ai hiểu được cái thấy bây giờ không ừ. có ai hiểu được cái thấy bây giờ đã vô ngã không hay là cái đối tượng được thấy thì chúng ta vẫn thấy là con người này người kia thì lấy đâu mà đã hiểu được cái thấy phải không ừ. vậy thì chúng ta thấy không à, rõ ràng là là chúng ta có một cái lỗ hổng rất là lớn ừ. và cái điều này nhắc đi nhắc lại thì chúng ta cảm thấy rất là nhàm chán phải không rất là nhàm chán nhưng mà khi chúng ta có trí thì chúng ta hoàn toàn không nhàm chán gì hết bởi vì chúng ta biết chỉ có con đường này mới là giác ngộ còn tất cả những thứ khác chỉ là lời nói ngọt ngào chỉ là khái niệm chỉ là mộng tưởng cái từ út tít thê là hãy sắp tấn là hãy nhắc nhở tâm mình tinh cần từ út tiếp thê từ út cộng đến tiếp thê là động từ ở đây là lên tự sắp tấn hay là lên nỗ lực nỗ lực lên tiếp đầu ngữ út là lên căn của nó là căn tha là đứng ừ. từ à, nắp vá mách chơi giá là không thể buông lung không thể buông lung không thể buông lung đồng nghĩa với này tránh niệm tỉnh giác và chúng ta biết là khi nào mà chúng ta càng tránh niệm tỉnh giác được nhiều thì suy nghĩ của chúng ta rất là ít dục tầm sân tầm hại tầm của chúng ta rất là ít và chúng ta cảm thấy rõ được cái sự an lạc cái sự giải thoát cái sự thanh thao ừ. và khi mà chúng ta hiểu được thực tại thì cái giới hạnh của chúng ta nó tự động nó được gìn giữ một cách hết sức là tốt đẹp còn nếu như chúng ta không có được cái trí tuệ này chúng ta chẳng thể nào gìn giữ được giới hạnh nói cho quý vị một điều tiếp theo nữa là bát chơi giá là buông lung buông lung biến nhát buông lung biến nhát phóng dật kiếp đồng ngữ phá là chịu sự nhấn mạnh chỉ sự nhấn mạnh và căn mát là bị say mê thâm má thì chúng ta biết là thâm má là pháp như vậy thâm má nó có rất là nhiều nghĩa như vậy phải hiểu pháp là gì pháp là những cái gì mà thực hiện về cái gì là thực vậy nếu mà chúng ta có con mắt pháp vậy thì cái gì nó cũng là thực hết đó. cái gì nó cũng là thực hết ừ. hàng ngày chúng ta chỉ chơi những cái trò chơi với những cái món tứ đại này hay tứ đại khác cái cứng mềm này hay tứ cứng mềm khác để chúng ta tham sân si để chúng ta chê trách để chúng ta gây lộn rồi chúng ta tức tối ở đó và mà cái là thực của nó chỉ là những cái tứ đại nhỏ to bé lớn cứng mềm nóng lạnh chúng ta có cảm thấy chúng ta có cảm thấy mình quá đổi là là đáng thương không ừ, đáng thương rất đáng thương à. đúng không? chúng ta sân hận si mê tham chấp chỉ với những cái tứ đại nó nhỏ to nó bé lớn nó cứng mềm nó tròn ngắn vuông dài chúng ta có cảm thấy đáng thương cho mình không à. nhưng mà quả thật là như vậy chúng ta rất là đáng thương đến nỗi người con của đức phật đó chứ còn ngoài kia thì xin thưa mấy quý vị là chúng mù lòa là như vậy đó đức phật dạy ít người giữa nhân loại đạt đến bờ bên kia đa phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát cái mà chúng ta tha thiết mong cầu cái mà chúng ta uất ức khóc than ở trên đời này chỉ là những cái món tứ đại này tứ đại khác nó mất đi rồi chúng ta có cho có ban có tặng có cái gì chăng nữa chúng ta cũng chỉ đem mấy cái tứ đại này đổi chát bán buôn rồi chúng ta cứ say mê cuồng loạn ở trong đó chứ không có cái gì nữa cả thưa quý vị thật là rỗng không và vô nghĩa về pháp thâm má pháp là gì à, quanh quẩn chúng ta cái chi cũng là pháp hết cứng là pháp mềm là pháp lạnh là nóng là pháp nặng là pháp sân là pháp tham là pháp si là pháp chánh niệm là pháp trí tuệ cũng chỉ là pháp à. trí tuệ cũng không phải của chúng ta à. không có cái gì là tôi là của tôi cả ừ, tất cả chỉ là các pháp như vậy nhưng mà pháp nó có cái quy luật pháp của mắt là khác pháp của tai là khác pháp của mũi là khác pháp của lưỡi là khác pháp của thân là khác đó chính là pháp trong đời sống hàng ngày vậy thăm má số cha đi cha dê là lên thực hành pháp một cách tốt đẹp Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp tức là phải hiểu rõ được từng pháp một khi chúng sanh khởi phải thấy rõ biết rõ sự sanh lên sự diệt đi phải biết rõ được cái con đường chấm dứt đó là là con đường bát chánh đạo tức là thực hành pháp một cách tốt đẹp hay là thực hành tứ niệm xứ cũng được má tức là pháp pháp là những cái gì là rất là thực hiện giờ Sucharita là một cái nhóm từ nam tánh xuống cộng với charita là được thực hành một cách tốt đẹp. Thực hành ở đây không phải là chúng ta ngồi chú tâm vào một cái gì mục nào đó mà thực hành ở đây tức là tùy thuận hiểu được cái pháp này khi chúng sanh khởi và chúng diệt đi tiếp đầu ngữ xuống là tốt đẹp khéo léo chá bí tá là đã được thực hành Đấy là đã được thấy rõ biết rõ lên thực hành lên sống lên hành động người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau như vậy người thực hành pháp đúng dự pháp của đức phật thì sẽ được an lạc đời này và chấm dứt sanh tử luân hồi ngay đời này và nếu còn dư sót thì đời sau sanh ra với nhân duyên đó lại đi trên con đường chánh pháp đó sẽ chấm dứt được sanh tử luân hồi thâm ma tức là chấm hay là chân lý hay là giáo pháp chấm ở đây tức là những lời dạy của Đức Phật lời dạy chân chánh của Đức Phật chân lý ở đây tức là cái sự thật về chân lý của Pháp là gì đó là bốn tứ thánh đế về nói về khổ khổ tập sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ giáo pháp ở đây tức là lời dạy chân chánh từ Đức Phật từ bậc toàn giác như vậy lời dạy chân chánh ở đây không phải là bỏ tham bỏ sân mà lời dạy chân chánh ở đây đức phật dạy tất cả pháp tham là nó sanh lên nó có hình tướng như thế nào nó diệt đi như thế nào cảm thọ sanh lên thì nó có hình tướng như nào nó diệt như thế nào đó. như vậy thì tu không phải để diệt tham sân si mà tu đúng là khi thấy khi thấy rõ được khi tham nó sanh thì nó diệt đi bản chất của pháp hữu vi này nó sanh lên do duyên gì thì nó diệt đi duyên đó còn trí tuệ là thấy rõ chúng diệt chứ không phải là tôi tu để diệt trừ tham sân si không phải không phải vậy còn cái từ admin là ít nó cũng đồng nghĩa với từ ý đăng là tính từ lam cánh ở đây chia theo định sách là trong hay là đời này phá param hí rá là tính từ năm tánh chia theo định sở cách là trong đời sau và ở đây ngài thích minh châu ngài dịch là lỗ lực chớ phóng dật hãy sống theo chánh hạnh người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau lại đời sau như vậy chánh hạnh không phải là dễ và cái câu kệ số 168 này và và 169 bài pháp này Đức Phật thuyết xong thì Đức Phật ngâm lên hai câu kệ và cái kệ pháp cú này thì Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngài ngự tại cái thành Kapina Quách Thú và chứ trú tại cái tỉnh xá Ni Thá và đề cập đến Đức vua Xuất Thô Đá và tương truyền rằng sau khi thành đạo thì chứng đạt được cái quả vị vô thường chánh đẳng giác thì đức thế tôn ngự về cái kinh thành kapina quách thú này cái lần đầu để tế độ quyến thuộc gia quyến đã tiếp đãi đức thế tôn một cách trọng hậu và cúng dường đến đức phật và chư tăng tại cái, cái tịnh xá ni đô thái này và trong buổi tiếp đón đó thì à, ngài thị hiện thần thông và ngài đi kinh hành trên hư không và thuyết pháp thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng họ sắc cát sắc giá và các thân quyến của ngài ngay cả đức vua Sút Thô Đá Ná cũng đảnh lễ ngài thì lúc bấy giờ có một cái trận mưa màu đỏ rơi xuống trong cái buổi trùng phùng đó và người nào muốn ước thì ước và ai không muốn thì sẽ không có giọt mưa nào chạm vào mình và rồi gia tộc sắc giá mới bàn luận về cái điều kỳ diệu của cái trận mưa đó thì bậc đạo sư mới dạy rằng là chẳng phải trong cái kiếp này này các tỳ kheo trong quá khứ mưa cũng rơi xuống khi gia tộc như lai được đoàn viên và đại đức Sariputta và đại đức Mokhanana mới thỉnh cầu đức thế tôn thuyết giảng về cái bổn sự này cái tiền thân và ngài thuyết giảng cái bổn sanh Vesantara thân quyến của ngài khi mà ngài tiền kiếp trước ngài ngài đã có cái như vậy và sau khi nghe xong cái pháp thoại thì hoan hỷ ra về thì không ai nghĩ đến cái việc thỉnh ngài cùng chư tăng vào ngày mai và ngay cả đức vua xuất thô đa ná cũng quên vì đức vua nghĩ rằng con của ta còn phải đến đâu ngoài hoàng cung nữa thì thân tộc của ngài cũng cũng cùng chung một ý nghĩ ấy lên là ra về đức vua về đến hoàng cung cho người sắp đặt những cái vật thượng vị như là cháo cơm để dâng đến đức thế tôn cùng 20.000 vị chư tăng thì sửa soạn nơi ngồi cho tăng chúng nơi hoàng cung thì vào buổi sáng hôm ấy thì đức thế tôn vẫn mặc y tay cầm y bát đi vào thành Kapina để khất thực và theo sau ngài thì có hai môn tăng chúng và đức thế tôn dùng cái phật tuệ và xét rằng chư phật quá khứ khi về đến thân tộc thì có đi khất thực ở nhà thân tộc hay chăng thì hay là đi khất thực à, theo tuần tự thì ngài thấy rằng chư phật quá khứ cũng khất thực theo tuần tự thứ lớp và thế là đức thế tôn đến cái căn nhà đầu tiên và dân thành mới láo động hẳn lên mới tin rằng thái tử xích thá đã đi ăn xin và các cung nữ được tin này liền trình lên hoàng hậu Yasodhara là mẹ của thái tử Rahuna và làng Yasodhara nghe tin đó thì vội báo lại cho đức vua Sutthodana biết thì đức vua hối hả chạy ra cổng của hoàng cung và đến đảnh lễ đức thế tôn bạch rằng là con ơi sao à, vì sao con lại làm cho cha mất mặt như vậy con đi khất thực như vậy đã làm tổn hại đến cha vô cùng thì con không nên làm như thế thì chúng ta biết là một vị vua mà thì con của mình mà đi ăn xin như vậy thì à, rất đổi là cảm thấy rất đổi là nhục nhục nhã nhưng mà không biết rằng đây là à, cái bổn phận của chư Phật à, cái hạnh nguyện của chư Phật và Đức Vua mới nói là con hãy ngự trên cái kiệu vàng đi tuần du hoàn thành nên mới thích hơn này Thái tử con sao con làm cha mất mặt như vậy thì đức thế tôn mới nói này đại vương như lai không có làm ngài mất mặt đâu như lai đang hành theo phận sự của dòng dõi mình tức là bây giờ ngài tâm của ngài thuộc dòng dõi của bậc thánh này dòng dõi của chư phật dòng dõi của sự thoát ly dòng dõi của sự ly tham ừ. dòng dõi của pháp ừ, ngài đi vào cái dòng dõi của pháp thánh Ngài không còn nghĩ đây là cha mình, đây là vương quyền của mình nữa. À, như lẫy như lúc đầu mà sư đã nói cho quý vị biết. À, trong cái thấy chỉ có cái thấy thôi. Ừ. Này con, sự đi khất thực, sống là dòng dõi của sắc đế lì sao? Này đại vương, Việt Nam ấy thuộc về dòng vua như là Ngài, nhưng lại thuộc về dòng dõi của Như Lai. Dòng dõi Như Lai là dòng của Phật, chư Phật quá khứ, hàng nuôi mạng bằng cách đi khất thực và câu kệ số 168 là không nên dễ vui phóng dật khi đừng chỉ bình trước cửa người ta hãy trang nghiêm hành chánh hạnh người hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ được an vui ở thế gian này và trong thế gian sắp tới và chú giải cái từ uttite nghĩa là với miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác từ nắp phá mất chê giá nghĩa là vị tỳ khu bỏ phong tục của hạnh khất thực lại đi tầm cầu vật thực thượng vị gọi là người có sự dễ vui trong cái vật thực của mình đính nhận nếu đi khất thực theo tuần tự thứ nớp thì gọi là không có sự dễ vui hành như thế gọi là không dễ vui với vật thực mà mình đón nhận thăm măng nghĩa là khi bỏ sự tìm kiếm bất chánh rồi đi khất thực tuần tự gọi là thực hành pháp tức là sự khất thực nuôi mạng chân chánh còn cái từ xuất khăn si tí là sự à, thuyết giảng rằng khi thực hành khất thực pháp được gọi là thường thực hành pháp trong bốn ngoại nghi sẽ được an lạc trong đời này và đời sau nó tăng đúc cha đi tăng nghĩa là khi đi đến nơi phi chánh đạo như là lầu xanh vân vân gái gọi thì gọi là hành pháp khất thực tà hạnh chớ lên hành như thế và hãy thực hành chánh hạnh là không hành tà pháp dứt kệ ngôn thì đức vua rút thô đa ná ngài chứng được quả dự lưu tu đùa và ở đây ngài cẩn đề là đức phật trì bình phía ngoại thành theo gương chư phật vẫn thường hành phụ vương ngài thấy không hoan hỷ bởi chấp ta dòng vua chúa sanh pháp chất theo tà kiến thế gian độ vua đắc quả tu đầu hoàng phật bèn đứng thuyết hai bài kệ khen pháp trị bình chánh hạnh toàn kính bạch chư đại đức tăng kính thưa quý vị <clears throat> chúng ta biết là chỉ có hạnh sa môn mà chuyên trì bình khất thực nghe theo lời đức phật dạy thì mới tuyệt hảo mới đưa đến niết bàn được thôi vì tỳ kheo mà biến nhát không có đi khất thực không có trì bình thì trước sau gì cũng phạm phải cái tà mạng như vậy vị tỳ kheo phải là người dễ nuôi và sống cái phạm hạnh của mình tức là luôn luôn phải nhớ rằng là khi người Phật tử tự nguyện người ta cho mình ăn người ta cúng dường thì mình không cần phải đi khất thực nhưng khi người ta không cúng dường nữa thì mình phải tự ôm bát đi xin ăn và chỉ có xin ăn thì cái chánh mạng nó mới được bảo tồn bởi vì khi đi xin ăn thì ai cho cái gì ăn lấy mình không có mỏ lời gia sinh không có tầm cầu à, không có lợi dụng và không có luyến ái với những hàng tại gia cư sĩ và cái hành sinh ăn của vị tỳ kheo thì nó khác với để cái người ăn mày người ăn mày thì họ đi xin tiền xin bạc họ nói còn vị tỳ kheo thì không như vậy vị tỳ kheo chỉ đi trong im lặng đi trong im lặng và nhận chỉ là nhận những cái món vật thực mà chín rồi và có thể ăn được ngay lúc đó không được nhận cá thịt sống này kia vân vân như vậy thì chúng ta thấy được rằng ở trong chùa của chúng ta bây giờ đó là mang những cái cá thịt sống ở lấu ở trong chùa đó nó rất là sai với pháp của Đức Phật hàng ngày thì chúng ta biết là giới hạnh nó không được đảm bảo thì trí tuệ nó không có cách nào mà nó có thể có mầm bóng để sanh khởi được chính vì vậy mà chúng ta thấy càng ngày thì giáo pháp của đức phật rất nhiều người học hiểu nhưng mà không thể đạt được đạo quả nhất là chưa tăng vì cái môi trường nó không có nhưng mà cư sĩ thì lại rất dễ có thể đạt được tu đồ hoàng nếu gặp những cái bậc mà thuyết giảng diệu pháp một cách đúng đắn như vậy thì chúng ta thấy được rằng là để có được một vị à, sư mà học kinh điển thông thạo cũng đã là khó rồi nhưng mà để có được một cái tăng đoàn mà có một, một cái giới hạnh mà nó nó nó, nó thật là thanh khiết để chúng ta này cái môi trường sống và những cái người Phật tử của chúng ta phải vô cùng giỏi người cư sĩ mà không giữ giới cho các sư thì các sư không bao giờ có thể chứng đắc được đạo quả Vậy để chúng ta thấy được là hành chánh pháp của Đức Phật rất là khó. Ừ. hãy sống theo lỗ lực chớ phóng dật hãy sống theo chánh hạnh như vậy thì một vị sư mà muốn đắc được đạo quả sợ hãi sanh tử luân hồi thì đó vì đó phải rất là lỗ lực lỗ lực ngày đêm và phải kinh cảm cái sự sanh tử luân hồi và rất mau thôi thì chúng ta trải qua <clears throat> cái kiếp sống này và chúng ta chẳng thể biết được kiếp sau chúng ta sẽ như thế nào nhưng mà giờ đây chúng ta không học nhiều pháp không có nỗ lực thì chắc chắn một điều tương lai kiếp sau của chúng ta là là mờ mịt là tâm tối nhưng rồi thì các pháp vẫn cứ sanh ra thôi ừ. các pháp thì còn duyên chúng vẫn sanh ra thôi vẫn làm người vẫn làm chó làm bò làm chư thiên phạm thiên như vậy sanh ra có tốt đẹp không ừ. không chúng lại sanh ra những thứ đó mà thôi phải không không có cái gì khác ngoài năm uẩn đâu thưa quý vị rồi lỗ lực chớ có phóng dật vì phóng dật là tai họa chính vì chúng ta thấy con người ở trên đời này phóng dật lên mấy giết cha giết mẹ tà hạnh rồi là ác độc do cái sự phóng dật đem lại mà vị sư hay là người con Phật phóng dật trong diệu pháp thì còn tồi tệ hơn nữa vì chúng ta phóng dật á, thì những cái lời nói những cử chỉ hành động của chúng ta nói ra bằng bất thiện pháp làm cho người cư sĩ họ tin theo những cái tà pháp thì rất là tai hại như vậy cái người trí phải nỗ lực tinh cần là chuyên tâm học hỏi và phát triển được chánh niệm Hãy sống theo chánh hạnh, đời sống chánh hạnh. là đời sống áp dụng cái con đường bát chánh đạo vào trong cái đời sống của mình. Đời sống trong giới hạnh, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu sống quán xét với thân thọ tâm pháp sống với thân khẩu ý chọn lành đó là sống với chánh hạnh và người chánh hạnh hưởng lạc như vậy người chánh hạnh hưởng lạc ở đây không phải là cái dục lạc mà người chánh hạnh hưởng lạc ở đây tức là hưởng được những cái quả lành hưởng được những cái dòng thiện pháp rồi hưởng được cái trí tuệ và hưởng được cái sự niết bàn cái lạc tối thượng mà Đức Phật dạy trong câu kệ này cả đời này và đời sau cuộc sống của chúng ta làm người thì ai cũng chỉ ai cũng có thiện và bất thiện ai cũng có thiện và bất thiện rồi chúng ta có tu hay tu thì các cái pháp này chúng cũng lại hết thiện rồi lại bất thiện không thể nào chúng ta có thiện hoài mà cũng không thể nào chúng ta có ác hoài được như vậy thì chúng ta sống chánh hạnh để làm cái gì để chúng ta thoát khỏi cái vô minh và tha mái để chúng ta không còn phải trở lui cái trạng thái này nữa là cái trạng thái sanh tử cái trạng thái sanh tử sao sâm tử là sao à, cái gì là sanh tử cái thấy sanh lên rồi tử cái nghe sanh lên rồi tử ngửi nếp xúc chạm cứng mềm cảm thọ lại sanh lên rồi tử và nó chỉ có những cái hình tướng này chứ không còn gì khác nữa thưa quý vị cái mà chúng ta vui thích trong đời này thì nó cũng rất, rất vô thường cái gì mà đẹp đẽ nhất trên đời này người ta cho nó là đẹp thì đó chỉ là vô minh và tham ái tô vẽ lên mà thôi cái đẹp nhất trên đời này nếu mà không có đất nước lửa gió thì chẳng có gì chẳng có vẻ đẹp nào cả nhưng mà trong đất nước nửa vừa lửa gió đó thì có mấy cái đẹp không thưa quý vị đa phần là những cái rất là bất tịnh và xấu còn cái mà đẹp đó chỉ là những cái sắc màu của những cái tứ đại nó óng ánh một chút xíu rồi nó cũng tan biến tất cả những cái gì đẹp nhất nếu không có con mắt thì xe hơi nhà lầu người đẹp thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng mà con mắt thì không thể nào chúng ta mở ra thấy hoài được khoảnh khắc thấy cũng vô cùng ngắn ngủi không ai chọn lựa được những cái đối tượng thị giác đó là đối tượng thị giác gì nhưng mà giàu cái đó có đẹp đến đâu chăng nữa nó xuất hiện rồi nó biến mất nó vô thường như vậy thì chúng ta tham chấp bám níu vào nó thì chỉ có khổ đau mà thôi như vậy Đức Phật đã dạy cho chúng ta Ngài nói nên cái sự khổ là như vậy Chứ thế giới này là khổ xanh già, bệnh, chết Sầu, bi khổ, ai là khổ và chúng ta còn tham ái trên đời này tham cái gì nữa thưa quý vị à, tham cái gì nữa bao nhiêu là chồng vợ trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi bao nhiêu con cái trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi bao nhiêu tài sản trong kiếp quá khứ đã đâu mất rồi bao nhiêu thân hình đẹp trai đẹp gái trong quá khứ đã đâu mất rồi chúng đã trở về với đất nước lửa gió và cái thân này cũng lại là những cái yếu tố đất nước lửa gió cứng mềm nóng lạnh nữa và rồi lại tiếp tục bỏ đi nữa mà thôi rồi đã bao nhiêu cái thấy nghe ngửi trên cuộc đời này bây giờ chúng ở đâu rồi chúng đã hoàn toàn diệt mất nhưng mà chúng ta vẫn chưa được hiểu thấy không phải là ai cả nghe ngửi nếm xúc chạm mềm do chúng ta không hiểu được các cái pháp này nên chúng ta chấp chúng là tôi là của tôi còn khi chúng ta thực sự hiểu chúng từng chút một chúng ta sẽ thấy ồ chỉ là cái cứng cái mềm chỉ là cái nóng cái lạnh chỉ là cái màu cái mùi hết cái màu này lại đến cái màu khác cái mùi này đến mùi khác của những cái tứ đại này tứ đại kia khác nhau chúng in dấu qua mắt qua tai qua mũi qua lưỡi tất cả những cái này nó chỉ là những cái pháp là những cái quẩn là những cái xứ là những cái giới của các cái pháp hữu vi này chúng sanh khởi do duyên và rồi vô thường biến hoại đổi thay chúng chưa từng là ai cả cái thấy của ngày hôm qua chưa từng là ai cả cái thấy ngày hôm nay cũng vậy nghe ngửi cảm thọ không có ai ở trong cảm thọ cả và có lưng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ bấy nhiêu đó thôi như vậy thì chúng ta thấy năm uẩn là khổ đau kiếp sau không phải là tôi tạo ra được tôi muốn có cái thân này tôi muốn có cha mẹ như này điều đó là không thể đó là một kiếp sau nó sanh khởi như thế nào nó tùy thuộc vào nhân và duyên tùy thuộc vào nghiệp nhưng mà nghiệp gì đi chăng nữa thì kiếp sau cái thấy lại sanh khởi cái nghe lại sanh khởi cái nếm lại sanh khởi cái ngửi lại sanh khởi cái xúc chạm cứng mềm lại sanh khởi tham lại sanh khởi quả lại sanh khởi nghiệp lại sanh khởi phiền não lại sanh khởi không có một ai ở đời hết nhưng mà khoảnh khắc này không được hiểu thì kiếp sau lại vô minh và tham ái như vậy thì tại sao các pháp đang ở đây không có sự hiểu biết để có thể làm nền tảng để chấm dứt ngay trong cuộc sống này chẳng ai giác ngộ ngoài cái thấy nghe người nếm đụng trong đời sống hàng ngày được cả vì sao vậy vì ngoài những thứ này thì chỉ là khái niệm về hàng ngày mắt nó đang vô thường làm sao mà chúng ta lại chúng ta vẫn nghĩ là nó thường tôi có con mắt đây mà con mắt tôi vẫn đây sao lại nói là vô thường không khi nào bạn thấy được cái thấy và bạn thấy được cái đối tượng thị giác nó khác nhau hoàn toàn thì bạn mới thấy mắt là vô thường mắt ở đây tức là sắc nghiệp này nó thay đổi liên tục và cái tâm quả này nó thay đổi liên tục do nghiệp nó tạo ra và cái đối tượng thị giác này tai mũi lưỡi thân ý như vậy là chúng ta là một cái dòng trôi chảy của năm quận liên tục liên tục cứ năm quận này diệt đi và năm quận khác này sinh ra và năm quận này diệt đi năm quận khác này sinh ra khi còn vô minh thì là như vậy mà thôi như vậy thì năm quận trước đã là xa lạ năm quận này cũng không phải là ai cả và khoảnh khắc sau nữa lại tiếp tục năm quận năm uẩn của mắt năm uẩn của tai năm uẩn của mũi năm uẩn của lưỡi năm uẩn của thân năm uẩn của ý và không có năm uẩn nào là mình là tôi là của tôi cả thì khi mà chúng ta khéo lỗ lực không có phóng dật chúng ta sẽ nhận diện được chánh pháp và khi chúng ta nhận diện được đa pháp là thực rồi thì chúng ta mới sống theo chánh pháp được và cái người sống với chánh pháp được thì mới hưởng được cái sự an lạc vì chánh niệm là sự an lạc vì sao vậy vì chánh niệm nó không có suy suy nghĩ và chúng ta biết là suy nghĩ nó làm cho chúng ta đau khổ suy nghĩ thì đúng đa phần là chúng ta thấy suy nghĩ về bất thiện như vậy thì chúng ta thấy là cái lượng mà suy nghĩ của chúng ta trong đầu nó gấp hàng tỷ lần cái lời nói của chúng ta phải không ạ nếu mà cái suy nghĩ nào nó cũng phát ra lời nói thì cái thế giới này nó rất là ồn ào nó rất là kinh khủng không như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định được như vậy thì chúng ta phải nỗ lực chớ có phóng dật hãy sống theo chánh hành sống theo chánh hành ở đây tức là à, nhà sư thì sống theo những lời đức phật dạy người cư sĩ sống với năm giới và sống với cái sự phát triển tâm trí phát triển con đường tứ niệm xứ thì sẽ được an lạc cả đời này đời sau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 phước lành này có nguyện là nhân là duyên thành tựu chánh trí thành tựu ba la mật chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của đức thế tôn vô thượng vì chỉ có diệu pháp của đức thế tôn mới đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi con nguyện thành tựu đầy đủ minh và hạnh xứng đáng là con của ngài nam mô bích tha giác Dạ, sa thú, sa thú lần thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn. Con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Và dạ, con kính dân mít đến Thượng Tọa Minh Hành chúc phúc cho rung chúng con. Bhagavato Sabamangalang Rakhanto Sapede Vatasapavutra Nupa Venesada Sati Pavantute Bhagavato Sabamangalang Rakhanto Sapede Vatasapadhamma Nupa Venesada Sati Pavantute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 và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề quá ta santi vihara wa si này thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na ba quan tu vu chi ta so thiên ca ron tê tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô Saramika Dana Pati Upasaka Gama cha desani gama cha isara Sappana puta suhita pawan